Mến chào quý anh chị khách hàng đã quay trở lại với kênh nhà đất quận 12 Hôm nay nhà đất quận 12 giới thiệu cho quý anh chị một cái căn nhà lầu Nằm ở đường tiếp 52 một sẹt ngắn Đây là vị trí của ngôi nhà Nhà mới 100% Nhà có diện tích là ngang 5m8 dài 10m Và đây là đường dẫn ờ, vào ngôi nhà của chúng ta Bắt đầu từ ngã ba chợ đường Chạy thêm 300m Quẹo vào đường tiếp 52 1 km chúng ta sẽ quẹo bên phải khoảng 30 à, m là tới vị trí của ngôi nhà từ vị trí ngôi nhà chúng ta ra sân bay khoảng 10 km căn nhà của chúng ta thì nằm vị trí là góc hai mặt tiền trong khu à, nhà 1828 và bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong tham quan ngôi nhà đây là phòng khách rất là rộng. Chủ ờ, thiết kế với tông màu sáng và không gian mở rất là sáng. Đây là trần nhà được ờ, làm thạch cao, bắt đèn màu rất là đẹp. Đi vào bên trong chúng ta sẽ gặp cầu thang và khu nhà bếp và nhà vệ sinh nhà có thiết kế hình chữ L tạo một khoảng không để à, quý anh chị à, đầu xe khu vực à, nhà bếp rất là rộng nhà thì được mới xây nhà mới một phần trăm phần trăm nha quý anh chị đây là toilet cũng rất là rộng được gia chủ à, lót gạch lên cao 2 mét rất là sạch sẽ và bây giờ chúng ta sẽ lên cầu thang và thông lên tầng 1 cầu thang thì được gia chủ à, ốp đá hoa cương tay vịnh thì chủ làm bằng sắt trên lầu chúng ta có hai phòng ngủ và một toilet một phòng phía trước mặt tiền và một phòng ở phía sau phòng thì rất là rộng phía à, phòng trước chúng ta có ban công ngang qua một mét và đây là khu nhà trước nhà chúng ta Phúc xin nhắc lại Nhà có diện tích là ngang 5m8 dài 10m Được chủ bán với giá là 3 tỷ tư Chúng ta có thể gặp trực tiếp chủ để ờ, thương lượng giá Và xem nhà Và đây là phòng ngủ ờ, phía sau Rất là rộng nha quý anh chị Và kế bên chúng ta là toilet từ ờ, vị trí ngôi nhà của chúng ta cách sân bay khoảng 10 ờ, km và đường trước nhà của chúng ta là có chiều ngang là 8 m hai ờ, xe tải né nhau nếu quý anh chị quan tâm thì có liên hệ theo phút thì xuyên điện trên màn hình nha nhà có vị trí là góc hai mặt tiền rất là đẹp thuận lợi cho quý anh chị buôn bán kinh doanh mở văn phòng một lần nữa chúng ta nhìn lại không gian phòng bếp và đây là phòng khách nhà được gia chủ thiết kế cửa sổ bên hông nên tạo không gian rất là thoáng đây là phía đường trước nhà của chúng ta hai xe tải né nhau từ vị trí này chúng ta ra đường TX52 khoảng 100m đứng đây chúng ta thể thấy đường TX52 Cảm ơn quý anh chị đã xem hết ờ, video nhớ đăng ký kênh để nhận à, những video à, về nhà và đất ở quận 12.